Được, hát xong chưa? Rồi rồi. Xong rồi hả? Mượn mượn cái laptop cái. Ê! Ủa sao vậy? Không được, không được. Này rút ra là bị mất âm thanh. Nếu như mà muốn rút ra đó thì mình sẽ làm theo một nguyên tắc như thế này. Đầu tiên là mình sẽ phải tắt phần mềm trên máy vi tính trước rồi sau đó mới rút sợi dây này ra. Đấy, như vậy thì nó sẽ tránh trường hợp bị mất âm thanh trên phần mềm Cubase. Thì bây giờ mình sẽ tắt ở trên này cách thức mình tắt là sẽ tắt ở cái này và khi mà nó tắt nó sẽ hỏi mình là lưu hay là không lưu thì mình sẽ bấm là không lưu don't save tắt ở đây rồi sau đó nó còn một cái khung thì mình tắt thêm lần nữa đấy thì như thế mình mới rút sợi dây USB này ra thì lúc đó nó mới sẽ không bị mất âm thanh thì nguyên tắc khi mà mở phần mềm lên cũng vậy ngược lại là mình sẽ cắm cái USB tất cả các thiết bị của mình sáng đèn hết vào trong máy vi tính như thế này xong hết đây sáng đèn là hết rồi ừ. thì lúc này mình mới mở phần mềm lên thì như vậy nó sẽ tránh bị trường hợp là bị mất âm thanh đấy có nhiều khách hàng uh, các bạn không quan tâm tới việc này thì khi mà rút dây ra đó nó sẽ mất âm thanh thì lúc đó mình oh wow nó bị mất âm thanh rồi bây giờ mình cắm dây lại thì lúc đó nó sẽ không còn có âm thanh nữa thì lúc đó mình hãy liên hệ cho Bell Studio để fix cái lỗi này. Mình là Trường Trịnh đến từ Bell Studio.